iPhone 12 quốc tế mới full box, giá cực sốc, chỉ hơn 13 triệu, trả trước chỉ 4 triệu 550 nghìn, tiết kiệm đến tiền triệu, bảo hành 12 tháng cả nguồn, màn hình. Số lượng có hạn đạn, mọi người nhanh tay không hết nha, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi, thủ tục nhanh chóng đơn giản, 10 phút xét duyệt có máy dùng, duy nhất chỉ có tại MSM 170 lệch chay.